Con người sanh đến thế gian này để làm gì? Vì sao phải đến? Được bao nhiêu người đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi? Có lẽ có người đã từng suy nghĩ Nhưng chúng tôi muốn hỏi tiếp Được mấy người suy nghĩ một cách nghiêm túc Thế thì quá ít Suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này Thì người này đã giác ngộ Thế gian có không ít người thông minh đặc biệt là những nhà triết học những nhà tôn giáo nghĩ về vấn đề này là tương đối nhiều có đáp án hay không rốt cuộc vẫn chưa có đáp án cho nó hợp tình hợp lý chính bởi vì như vậy nên đức phật mới xuất hiện ở thế gian để giải quyết vấn đề này mà những người thông minh này họ đã mong cầu cho họ một đáp án chính xác con người sanh vào thế gian này Phật nói cho chúng ta biết là để đền trả nghiệp báo Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thiện thì bạn đến hưởng phước Bạn tạo nghiệp ác thì bạn đến để thọ báo Đây là Phật nói ra chân tướng sự thật Của việc xả thân, thọ thân Của tất cả chúng sanh trong lục đạo cho chúng ta biết Nhân duyên quả báo không bao giờ dứt đời đời kiếp kiếp đi làm những chuyện này cho nên trên kinh phật thường nói sanh tử bị lao trên kinh cũng thường nói kẻ đáng thương xót thực sự là kẻ đáng thương xót người thông minh nghĩ đến vấn đề này phải hỏi vì sao phải đến đến để làm gì có ý nghĩa gì có giá trị gì cảm động chư phật bồ tát thị hiện ở nhân gian giải thích cho chúng ta những vấn đề này thật sự giác ngộ được bốn cái vấn đề này thì sẽ giải quyết viên mãn ngay người giác ngộ biết lợi dụng cái thân nghiệp báo này chúng ta phải làm việc lớn là siêu phàm nhập thánh là một cuộc giải quyết triệt để cho đời sống con người vậy là có ý nghĩa có giá trị muốn hiểu rõ vấn đề này thì trước tiên phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh kinh địa tạng nói cho chúng ta biết chân tướng của lục đạo luân hồi nói cho chúng ta biết chân tướng trong cõi ngạ quỷ nghiệp nhân quả báo lý sự tánh tướng ở trong đây đều có nói rõ sau khi hiểu rõ rồi chúng ta mới có cách thoát ra đây là việc lớn hàng đầu của đời sống con người chúng ta được xem như là thành tựu đích thực trong việc học Phật của bạn. Bạn xem trong vô lượng pháp môn, thế nhưng kinh địa tạng lại đề xướng pháp môn niệm Phật. Chỉ có pháp môn này là có hiệu quả nhất, vững chắc nhất, nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất. Vấn đề là chúng ta phải chân thật niệm, chân thật niệm là mọi lúc mọi nơi trong tâm luôn có Phật Thì đây mới gọi là chân thật niệm Chân thật niệm thì không nhất định là luôn niệm ở ngoài miệng Tâm giống như tâm Phật vậy Tâm Phật là như thế nào? Trên Kinh Kim Cang đã nói với chúng ta rất hay Vô trụ sanh tâm Đó chính là tâm Phật Vô trụ là thanh tịnh Tâm Phật thanh tịnh không nhiễm mảy bụi Lời Đại sư Huệ Năng nói xưa nay không một vật đó là vô trụ sanh tâm là sanh tâm đại từ bi quan tâm đến tất cả chúng sanh yêu thương tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh phá bê khai ngộ lìa khổ được vui đây là sanh tâm sanh tâm đồng thời với vô trụ ở trong đây không có phân biệt không có giới hạn Vô trụ không trở ngại cho sanh tâm Sanh tâm không trở ngại cho vô trụ Đây là lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Chỗ phiền phức của phàm phu chúng ta Là sanh tâm trở ngại cho vô trụ Vô trụ nhất định trở ngại cho sanh tâm Chúng ta đi quan tâm người khác Tâm liền không thanh tịnh Nếu muốn tâm địa thanh tịnh Thế thì tuyệt đối không quan tâm Không thèm để ý việc của người khác Đây là phàm phu rồi Hai cái đó không thể hợp nhất được Chúng ta muốn học Thì phải học cái khả năng này Hai cái này là một chứ không phải hai Vừa quan tâm vừa thanh tịnh Chân thật làm được Lý sự vô ngại sự sự vô ngại Thì đây là điểm chúng ta cần cố gắng học tập Sự làm cho thật viên mãn Trong tâm thì thật sạch sẽ Không nhiễm một mảy bụi nào vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rõ triệt để Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Trên Kinh Kim Cang nói Tất cả Pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bóng Tại vì sao lại hiện lên hiện tượng này? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm thức đều là chính mình Rời khỏi tâm thức ra thì không có một pháp nào để được cả thấu triệt được lý này rồi thì bạn mới có thể ở trong bụi trần mà không ô nhiễm mới có thể khế nhập sự sự vô ngại việc này phải công phu phải được tôi luyện trong đời sống hàng ngày khi tôi luyện sẽ có lúc tiến lúc lùi khi tiến là rèn luyện nếu như vừa phát hiện mình vẫn còn dính nhiễm thì nhanh chóng lùi trở lại lùi về đến đâu lùi về vô trụ Tâm định lại được rồi Sau đó thử lại xem Thử thấy không thành công nữa Thì lui trở lại Dần dần ở trong đây cầu tiến bộ Bồ Tát trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu thành viên mãn là dùng phương pháp này. Đến khi thực sự có thể có phần nắm chắc giữa gìn tâm địa thanh tịnh không bị ô nhiễm, bạn mới có thể thõng tay đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây thông thường là cảnh giới gì? Sơ trụ viên giáo trở lên Hay nói cách khác Bồ Tát ở trong thập pháp giới Vẫn chưa được Vẫn phải thường xuyên quan tâm đến Tâm thanh tịnh của chính mình Họ giúp người khác Chắc chắn không phải thanh tịnh bình đẳng giác Hay nói cách khác Thanh tịnh bình đẳng giác Là nơi nương tựa của chúng ta Là giới hạn cuối cùng của chúng ta một khi phát hiện không thanh tịnh, không bình đẳng Thì hãy nhanh chóng mau quay đầu Điều này là vô cùng quan trọng Nếu mình thật sự không có khả năng này Thì hãy thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Về đến thế giới Tây Phương gần gũi A-di-đà Phật Sau đó trở lại giúp chúng sanh cũng không muộn Đây là sự lựa chọn của người trí huệ Trích lục từ Kinh Địa Tạng